những vụ như thế này ở các nước tự do đều có thể giải quyết bằng các tòa án dân sự, với kết cục là buộc xin lỗi hoặc bồi thường, và nhà nước không can thiệp. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết ngày 26 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành cáo trạng truy tố Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và 4 đồng phạm với cáo buộc tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bên phía tố cáo bà Hằng cũng có hai người bị bắt tạm giam là luật sư nhà báo Đặng Thị Hằng Ni và luật sư Trần Văn Sĩ. AFA dẫn ý kiến của một nhà quan sát ở Hà Nội cho rằng trong vụ bà Hằng, cả hai bên tố cáo lẫn nhau nhưng đều không đưa ra được bằng chứng. Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Đài, người đang tị nạn ở Đức, nói với AFA trong vụ này, công an đã lạm dụng quyền lực và can thiệp quá sâu vào đời sống dân sự hay những tranh chấp dân sự bình thường của người dân. Nhưng việc lạm dụng quyền lực này lại có sự giúp sức của bà Hằng và nhóm đối thủ vì cả hai bên đều muốn dùng sức mạnh của chính quyền bằng cách gửi đơn tố cáo để giải quyết mâu thuẫn cá nhân thay vì dùng luật dân sự. Ông Đại cho biết các cơ quan thực thi pháp luật có nhiều lợi ích trong việc hình sự hóa tranh chấp dân sự gồm lợi ích từ ngân sách cho việc giải quyết vụ án và đút lót từ các đương sự nếu có. Bà Grace Bùi, một nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Việt sống tại Thái Lan, nói với AFA, cả ở Hoa Kỳ và Thái Lan, việc chỉ trích, tố cáo, nói xấu nhau không bị hình sự hóa, trừ phi trong những hành động này có yếu tố đe dọa đến tính mạng của người khác. Ông Đại cho rằng từ vụ bà Hằng, người dân Việt Nam nên thận trọng khi dùng mạng xã hội để bình phẩm hay tố cáo các cá nhân không phải là quan chức nhận lương từ ngân sách nhà nước. Vì trong vụ này, Điều 331 lần đầu tiên được áp dụng cho đối tượng phi chính trị. Để tránh vướng Điều 331, cần phải có phát ngôn kiềm chế dựa trên lý lẽ và dẫn chứng khi phản biện hoặc tố cáo. Sau vụ bà Hằng, nhiều người lo ngại về việc nhà nước tăng cường sử dụng Điều 331 để xử lý tranh chấp dân sự. AFA cho hay. Hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, luật sư ông Ngô Thuần hiện đang định cư tại Hoa Kỳ nói với AFA, nhà nước không rảnh đến mức đó. Theo kinh nghiệm của ông, nhà chức trách Việt Nam ít quan tâm đến việc giải quyết các tranh chấp dân sự mà chỉ tập trung vào những trường hợp có ảnh hưởng xã hội hoặc đe dọa đến an nguy của chế độ. Trong vụ bà Hằng, luật sư Ngô Thuần cho rằng bà Hằng đã vượt qua lằn ranh đỏ có nghĩa là bà đã đụng chạm đến chính quyền và bà có khả năng huy động đám đông, do đó trở thành một sự nguy hiểm tiềm tàng. Theo luật sư Đài, quyền tự do ngôn luận là quyền được chỉ trích quan chức chính quyền từ trung ương đến địa phương mà không bị trừng phạt, chứ không phải là quyền chỉ trích bất cứ một người nào không thuộc bộ máy công quyền. Các công dân đều bình đẳng với nhau nên anh không được phép làm điều đó. AFA cũng chỉ ra những mâu thuẫn trong luật pháp Việt Nam theo đó, Điều 25 của Hiến pháp năm 2013 nêu rõ, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Tuy nhiên, tréo ngoe với hiến pháp trong bộ luật tố tụng hình sự cũng như các luật khác như an ninh mạng, đều có các chế tài liên quan đến các hành vi xúc phạm uy tín của tổ chức cá nhân và nhà nước.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 hồi tháng 10 năm ngoái, bị khởi tố và bị bắt do kiên trì đòi hỏi làm sáng tỏ về cái chết của người con. Hình ảnh bài trên AFA. Ngày 27 tháng 4, trưởng Công an thành phố Tuy Hòa, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn cho truyền thông nhà nước biết cáo buộc đối với ông Đào Bá Cường là lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, AFA cho hay. Theo Công an Tuy Hòa, từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, ông Đào Bá Cường nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết làm rõ một số nội dung liên quan đến cái chết của con trai Đào Bá Phi và đề nghị trả xác cho gia đình, cầu cứu giải oan cho con trai. Trước đó, ngày 16 tháng 10 năm 2022, Công an Tuy Hòa đã bắt giữ ông Đào Bá Phi, ngụ phường 4, thành phố Tuy Hòa, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Lúc này ông Phi hoàn toàn khỏe mạnh. Sau đó, vào lúc 5 giờ ngày 18 tháng 10, người bị tạm giam cùng ông Phi phát hiện ông đang treo cổ trong phòng giam. Ông Phi được sơ cứu và đưa đến trung tâm y tế thị xã Đông Hòa, nhưng không qua khỏi. Đến ngày 20 tháng 10 năm 2022, Công an tỉnh Phú Yên ra thông báo về vụ việc. Ngày 28 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên kết thúc kiểm tra, xác minh và quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc. Về phía gia đình, bà Đào Thị Quyên, chị gái của ông Đào Bá Phi cho AFA biết, gia đình nhận được nhiều thông tin trái ngược với những điều mà phía công an đưa ra. Theo lời bà Quyên, tầm 11 giờ trưa ngày 16 tháng 10 năm 2022, có ba người công an mặc thường phục vào nhà và yêu cầu ông Phi lên công an phường 4 thành phố Tuy Hòa làm việc mà không có giấy mời hay giấy triệu tập gì. Đến trưa ngày 17 tháng 10 năm 2022, một cán bộ công an thị xã Đông Hòa gọi điện cho gia đình thông báo ông Phi đã bị chuyển qua công an thị xã Đông Hòa, đồng thời yêu cầu người nhà mang hai bộ đồ cùng với một ít tiền cho ông Phi ăn uống trong lúc bị tạm giữ. Hình ảnh công an đọc lệnh bắt ông Đào Bá Cường. Theo yêu cầu, ông Đào Bá Cường là cha của ông Phi, lên trụ sở công an gửi đồ thì thấy ông Phi đang bị còng tay. Nhìn thấy cha, ông Phi lớn tiếng kêu cứu. Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2022, Công an phường 4 và Công an thị xã Đông Hòa thông báo với gia đình là ông Phi đã chết do treo cổ tự tử. Bà Quyên cho biết ông Cường xin được nhìn con lần cuối nhưng phía công an không đồng ý. Họ yêu cầu ông Cường phải ký giấy đã nhận xác trước, sau đó họ lại nói phải đợi chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. Đến ngày 20 tháng 10, Bưu Điện cùng lúc gửi cho ông Cường ba văn bản từ Công an thị xã Đông Hòa Thứ nhất là thông báo về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Đào Bá Phi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thứ hai là thông báo về việc người bị tạm giữ tự tử. Và thứ ba là thông báo an táng người tạm giữ đã chết. Nhưng công an không cho gia đình biết ông Phi được an táng ở đâu, cho rằng phía cơ quan công an đang bóp méo sự thật gia đình nạn nhân vào sáng ngày 19 tháng 10 đã mặc áo tang tập trung ở đồn công an thị xã Đông Hòa để đòi thi thể của ông Phi. Một thành viên trong gia đình đã livestream lại vụ việc và video này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Bà Quyên cho biết thêm, công an nói với gia đình rằng họ sẽ chỉ chỗ đã an táng ông Phi với điều kiện gia đình phải ký giấy thỏa thuận chỉ được bốc mộ cải táng sau 36 tháng, AFA cho hay. Việt Nam đã từng xảy ra rất nhiều vụ công dân chết bất minh trong đồn công an. Đa số các vụ việc đều bị công an lấp liếm, uy hiếp, đe dọa gia đình nạn nhân, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ của họ để cho chìm xuồng. Theo số liệu của chính nhà cầm quyền công bố thì trong 3 năm, từ 2015 đến 2018, có đến 226 người chết trong đồn công an. Tuy nhiên, đây là vụ đầu tiên mà thân nhân của nạn nhân bị truy tố.